để thôi sao kìa giờ tin chưa tin chưa thấy dắt việt nam chưa thấy dắt việt nam chưa à? trời ghê chưa ghê ghê ghê chưa ghê chưa ghê chưa tính ra nick này á nick này của mình có mà đúng con dắt đúng con dắt đi rừng amomu gravet sao sao tí tí vào game tôi sẽ cho anh em cái bất ngờ thứ hai à, anh em chờ đi vào game đi vào game nhá vào game nhá cho mọi người cái bất ngờ thứ hai nhá Đấy, cái điều thứ hai là anh em vô game anh em thấy cái gì không anh em thấy cái gì không đố anh em nào biết đố ông nào biết được là thiên tài giỏi gọi là giỏi có ông nào biết không có ông nào biết uh, cái điều đặc biệt thứ hai của tôi đang nhắc đến không đó đâu rồi anh em đâu rồi anh em anh, anh, anh em tôi đâu rồi anh em tôi đâu rồi anh em tôi có nhận ra cái điều đặc biệt thứ hai mà tôi nói không anh đổ mẹ phải dám đánh thằng em tao à đó mày dám đánh thằng em tao ở Việt Nam mà chưa ai dám đánh ta mặt mày mày dám chơi thằng em tao ờ, này muốn lát này muốn lát này thằng này thằng này mà mày dám đánh thằng em tao chết đi cùng thôi về về dạ. anh nói thế thôi chứ về không dạ, ông mua hết nhiều không á 500 trăm ông ơi pin cao pin cao pin cao à đúng rồi chuẩn anh em tôi chuẩn cái này không có xài giảm pin đâu em nha không có xài giảm pin nha cái này là chơi mạng của tôi đấy mạng của tôi ở Việt Nam chơi bên hàng không sai nhập pin ok chưa nhiều anh nhiều anh 68 58 rồi căng vậy 68 68 em dùng giảm pin mà còn 77 đây ui dùng giảm pin mà còn 77 mẹ đúng là nhà điếu xài mạng mà năm cũ có khác lại năm cũ bao nhiêu bao nhiêu thấy không sao, sao sao lại đi vòng nhỉ đó lắc à thay vì á, thay vì trên nước ngoài á, là phải cần nhập pin anh em ạ cần nhập pin còn tôi thì không Tôi thì cứ thế mà tôi vào chơi thôi Chả cực nhập phi nhập biết cái gì <laughs> Nghe kinh chưa, khiếp chưa Đó, anh em khiếp chưa Đánh nha, đánh mọi người nha Nè nè, nè Hey, what nè, happened? Nè, dạ. nè. Thằng uh, Queen nè à anh anh di chuyển không lắc nhưng mà bật bật skill á bật skill nó bị delay à, bây giờ không không chắc tiếng anh tiếng việt gì hết anh em nhá chắc tiếng anh là nó ban đi luôn đấy kia đi bò ơi à, ok ok mẹ mày cho farm tí được pin pin nhé yeah giờ chả biết hỏi anh mình bị còn gì thôi kêu gọi là được rồi ok em ơi hello chỉ lai nha hello nha ôi mất lá thôi nếu đó nó mới có lát anh nói, anh nói là chuẩn bị có lát mà không nè. một tuần thách đấu 15 củ không anh hiểu à trời chơi inbox anh hiểu liền chơi inbox nha cao inbox đi inbox ăn hiếu đi trong hay là gửi hay là em thử quảng qua luôn để em biết là là đánh vậy mình nghĩ sắp bị ban hết nữa anh đậu à hả mình đánh vậy chắc sắp bị ban hết nữa anh à không đừng đừng có chắc nha nhớ đừng có chắc nha không này giá tiếng anh bình thường à đâu thường kẹo gì không nó đi con á không bên kia bên kia nít kia bình thường à dạ. thường là hên xui mấy mấy cái giá bình thường nó không có bị cái nào chửi à. bị à, là chửi tiếng anh hả nó làm gì ra đâu mà bị gì bỏ tiếng anh mà ai biết người ta thích người ta report thôi chứ ai biết không bánh kèo nữa hả tạch kèo vậy không ơi ông đổi sang đi đảm bảo bên muốn biết đó Dạ, hiện tại mấy anh em mỗi nhân hiểu đang tải này không? Ai cũng tải được nhiều Vô ngủ rồi, ngủ thôi á Rồi anh em mới mới đói, mới đầu giờ đói ngủ hết rồi Không anh em mình xem mình hết Mà à, chưa có skill rồi, chỗ này Yếu nhỉ chưa có skill anh em ơi nó đang lên rồi nó đang lên rồi nah à. ya cay thế nhở quy không quỳ à, đây đáng ra mình giết thằng kia luôn mình giết thằng thằng ờ, thằng, thằng pa đi thằng pa trước là ngon rồi hồi máu là giết thằng kia là ngon rồi tụi anh em nha giữ quy nha giữ quy nha giữ quy lên cho nó đẩy ra là đoán này ê đứng lại mày đứng lại đứng lại đứng lại đi em Hello, hello video Cam dùng mẹ bên hao nó tàn gói thì tháng đúng rồi Ra, ra anh à Tao mày Tao Bỏ hết con à Đó Thấy, ờ, thấy sao Ok đúng không nhưng mà nhưng mà thế thì phải kết bạn thế thì phải kết bạn mới tặng được thế sao kìa giờ tên chưa tên chưa thấy dắt việt nam chưa thấy dắt việt nam chưa à? câu của mình là người nói gì á Vui là nhiều lúc nào tôi cũng có kè với ông Phải nồi Ô, ô Má, mình đang bay chuẩn bị cười anh em, chuẩn bị cười ha ha rồi Ai già nó kéo cái đầu cửa hổ tôi lại Chó này Chó này chơi chị cực Ba nãy thì chưa nha nhưng mà hình như chỉ ý tôi like ba dạ, thì lên tầm vô cương với lại con đánh thách đấu luôn á vậy anh ra anh anh đồ để coi đây nè ủa để bây giờ luôn chứ thôi để nóng nhỏ thử gà đi thử gà đi an nè qua mà xin ông này thẻ đổi tên anh em rồi rồi rồi rồi on đi on on mid on mid on mid on mid mọi người vô này vô mid này vô mid là mấy uh, bảy gì win rồi win rồi xử ra là win rồi Thôi thôi mà ai quý này quý này Những đích China hả nó có trả lại anh không à chưa biết nha em ơi Chưa biết chưa biết mà biết chưa biết anh em nha chưa biết còn đức china thì tình hình cảm giác uh, mức mức thì ờ, tám mươi phần trăm